cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh và anh em Hồ Khánh Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên ủng hộ cho tôi Giúp tôi có cái phần thêm cái phần năng lượng Đấy, Thêm một cái động lực Để có thể à, đều đặn ra clip hàng ngày Phục vụ anh em Nhá <laughs> Sẽ có ông sẽ, sẽ nhấn mạnh cái chữ là hàng ngày Ok tôi biết Đấy, dạo gần đây thì cái hàng ngày của tôi là cứ cách một ngày ra một clip Sorry anh em Đấy, Sẽ cố gắng là để về lại cái cái cái tiêu chuẩn của KPI nha anh em nha. Tức là mỗi ngày ra một clip Sẽ cố gắng anh em thông cảm mấy cái ngày vừa qua Thực ra anh em nghe giọng tôi anh em biết Đấy, tôi thì ốm thì cũng phải sơ sơ khoảng 2 tuần nay rồi Đấy, nhưng mà mấy ngày trước thì là con tôi nó cũng bị ốm và nó sốt rất cao Đấy, phải vào bệnh viện mà Thế nên là tôi cũng không có thời gian để tôi làm clip được Thực ra là cũng có làm clip nhưng mà cái thời gian biên tập ấy, nó mất rất nhiều thời gian Đấy, Chính vì thế là clip nó mới không ra được đều Chứ còn thực ra là Nếu mà làm theo cái kiểu là làm theo kiểu mì ăn liền ấy, Công nghiệp thì nó cũng ra nhanh thôi Đấy nhưng mà tôi muốn là Mỗi cái clip của tôi nó đều là một cái siêu phẩm Chính vì thế là ra clip nó hơi lâu anh em ạ Đấy về cả nội dung ở trong game nhá Rồi cả cái cách edit với âm thanh cũng như hình ảnh ấy Nó có đấy nhưng mà không có đâu Anh em để ý từng tí một nó sẽ có Nếu anh em tinh tế anh em sẽ để ý ra đấy nhá anh em nhá thì tôi cố gắng thôi cố gắng thôi chứ biết làm nào đấy và trong ngày hôm nay trong cái clip này nó sẽ là một cái clip đặc biệt cái clip này hôm nay tôi dành ra để uh, như một cái lời cảm ơn một lời tri ân gửi đến một anh em mà đã gắn bó với kênh rất lâu chắc là cũng phải gần 3 năm rồi đấy chính là anh em đặng minh trung tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên mà anh em đặng minh trung xem kênh tôi ấy cũng là cái ngày mà gần đến cái ngày con tôi nó chào đời đấy ngày ngày mà vợ tôi sinh cháu khoai cách cái ngày sinh cháu khoai khoảng một hai tuần gì đấy tôi nhớ là vào khoảng này này cái khoảng thời gian khoảng từ mùng 8 tháng 8 đến 19 tháng 8 đấy là cái ngày mà bạn Đặng Minh Trung biết đến cái kênh tôi và vào kênh tôi bắt đầu xem của năm 2019 và kể từ đó trở đi thì anh em Đặng Minh Trung đã gắn bó với ở kênh đến tận bây giờ và phải nói thật là anh em rất là yêu quý tôi cũng như là tâm huyết với ở kênh Nếu mà nói anh em Đặng Minh Trung ấy mà tâm huyết với ở kênh yêu quý tôi thứ hai ấy Thì chắc là không có ai là chủ nhật cả <laughs> Không, không, không, không có ai là thứ nhất nhá anh em nhá Không có ai là thứ nhất cả Anh em Đặng Minh Trung ủng hộ rất nhiều cả về mặt vật chất lẫn tinh thần Đấy, anh em donate cho tôi nhiều và anh em chắc là một trong những cái người mà có một cái thói quen OLED nó có thể nói là làm cho tôi ghi nhớ <laughs> khắc sâu đấy chính là cứ đến cái ngày mà kiểu ngày đặc biệt là anh em đặng minh trung anh em donate cho tôi đấy, ví dụ như là mùng 2 tháng 9 hay là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 hay là tết là anh em đặng minh trung donate thậm chí là ngày trung thu đấy, cho con tôi ra hoa thật sự chính vì thế là anh em đặng minh trung đối với tôi thì là anh em hội viên mà phải nói là VIP Pro Max 14 rồi anh em Đấy Và chính vì thế là hôm nay tôi dành ra cái clip này tôi chiên anh em Đặng Minh Trung Kỷ niệm 3 năm ngày anh em Đặng Minh Trung biết đến kênh tôi nhá Và trong clip này tôi sẽ chơi một cái bộ mà anh em Đặng Minh Trung rất thích Đấy, mà theo anh em Đặng Minh Trung là vì là cái bộ này này, cái bộ lay up này anh em Đặng Minh Trung đã chơi cái bộ lay up này và giành chiến thắng trong cái cốt tầm ở trong cái event ở trên kênh Game Today Bộ line up nó là một cái kỷ niệm đối với anh em Đặng Minh Trung Đấy và cái line up hôm nay tôi chơi nó chính là cái bộ 6 Glacier nha anh em nhá 6 Glacier và kết hợp với con Shutdown Griller Hay anh em gọi cái tên thân quen nó chính là PA Rồi ok hôm nay tôi sẽ chơi 6 Glacier kết hợp với cả PA Nhá anh em nhá Ok let's go Và để làm được cái content, cái nội dung ngày hôm nay Thì tôi vẫn sẽ dùng cái bộ pack Ngọc Thụ Lâm Phong để làm content anh em nhé Bởi vì cái bộ Ngọc Thụ Lâm Phong ấy nó rất thích hợp để chơi 6 Glacier, chơi những cái bộ vật lý. Đấy và với các anh em hội viên đã biết cái pack này rồi thì cái key của nó ấy sẽ là pick lâm đầu game sau đó thì late game nó chuyển sang ngọc chơi nha anh em nhé Tại sao lại pick lâm trước? Thì cái con đường nó chính là do cái con đường xây dựng ở cái bộ này. Cái bộ 6 Glacier này này, 6 Glacier PA ấy là chúng ta xây dựng theo con đường là có thể nó sẽ là 9 assassin fake đầu game Đấy, sau đó chúng ta roll được 3 sao PA thì chúng ta chuyển dần Và ở trong cái pack ngọc tụ lâm phong ấy Cái cái cái slot lâm ấy là một trong những cái slot mà hỗ trợ ở việc hyper roll rất nhiều Đấy, ngoài ra nó còn hỗ trợ wizard nữa để anh em có thể kích hệ được cái hệ phách Rồi, ba assassin giữ máu kết hợp với một con eco Tôi tôi không quen tôi bỏ hết cờ ra anh em ạ. Bỏ hết cờ ra Eco trắng thì nói chung là tôi cũng ít chơi. Đây trận này có hai thằng Eco trắng. Sao gặp thằng Eco chưa nhỉ? Ok vậy là gặp cái thằng Phạm Hiếu rồi, gặp một thằng Eco rồi, còn thằng còn lại chưa gặp. Đấy, nếu mà Eco thì thế nào cũng phá chuỗi của nhau thôi, cũng gọi là phá nhau thôi. Mà nói chung ấy là tôi cứ để bốn con vào để gặp thằng Eco thì nó bị mất nhiều máu hơn nha anh em nhá đấy là nếu mà tôi không gặp eco thì tôi cũng mất ít máu thôi tôi cũng có ba con assassin nó giữ máu lắm đấy mỗi round chỉ cần giết được một hai con thôi là được rồi 10 round là tiết kiệm được 20 máu rồi anh em đấy mà nhất là ở trong này là có con hai sao con sao breaker lên được hai sao mà cái con sao breaker ấy nó tung skill ấy là chết được một con Đấy, mất hai màu thôi, nhẹ nhàng tình cảm giữ được màu anh em ạ. Ok, rất là ok đấy. Rồi. Ờ. Mà theo sách giáo khoa ấy thì trận này là cứ xây dựng 9 assassin. Đó là cách xây dựng theo cái lối là Hyperon ở level 7 và tôi nhớ ấy là cái đợt trước Đặng Minh Trung có có có chiến thắng ở cái giải của tôi ấy là anh em Đặng Minh Trung cũng sử dụng cái cách xây dựng đội hình như thế. Tức là lúc đầu là 9 assassin fake, sau đó thì roll 3 sao và chuyển sang kiếm những cái con Glacier để chuyển sang cái bộ 6 Glacier Đấy, 6 Glacier fake Nhưng mà nếu mà chơi fake ấy Nó có một cái yếu điểm đấy chính là Chúng ta sẽ không có kẹp thêm được cái um, Cái hệ hút máu ấy Warlock là không kẹp thêm được Đấy Đấy cũng là một cái yếu điểm Hoặc là không kẹp được thêm cái hệ giữ máu của con Fortuner Teller ấy Là chúng ta sẽ không kẹp được đấy mà chả may mà có những cái rau ấy mà nó bị đẩy nhiều gặp bọn bit thì nó đẩy nhiều thì là sẽ mất nhiều máu đấy mà trong cái đấy nếu mà chơi hàng riu ấy hoặc là chỉ chơi fake nhưng mà fake là fake hai con thôi fake hai con quý giả thôi thì úi rồi đây này grim chắc ra, ra rồi này được không nhưng mà mua con grim chắc thôi anh em ạ từ từ đã mua một con thôi Đấy, nếu mà chúng ta chơi fake hai con ấy thì vẫn kích hệ được Đấy, đảm bảo là kích hệ được Là chúng ta chơi hai nuôi giả thôi Và chúng ta kẹp với cả 6 Glacier Thì không cần con 5 đô Không cần con Lancer Và có thêm một cái nữa đấy chính là Chúng ta sẽ kẹp được thêm Warlock ở level 10 là kẹp 4 Warlock nữa Thì cái con PA nó sẽ hút máu sẽ rất trâu ở trong combat Đấy, có thể là là trong trận đấu này chúng ta sẽ phải xây dựng theo cái lối đó là như thế đấy Chứ còn nếu mà chơi fake theo kiểu dạng 9 assassin uh, Thì nói chung là ở cái giai đoạn đầu game giữa game thì nó cũng khá mạnh Vì nó form được sớm Nhưng mà cuối game thì có vẻ là hơi yếu anh em ạ Nhá Nên là có thể là cái trận đấu này có thể là chúng ta sẽ tính toán lại Trong cái việc là chọn bài Rồi Đấy, Tôi có thể tôi sẽ form Warlock sớm À form form form Glacier sớm Và kẹp Fortuner theo lơ vào luôn anh em ạ Bởi vì chưa chắc là đã, đã, đã, đã chơi được mà giữ máu được ở giai đoạn cuối đâu Trong khi đây là còn phải đang đánh chuỗi thua nha anh em nhá Đấy giữ máu thì có vẻ như là cũng đang ok Rồi Lấy đằng nào cũng sẽ phải lấy cái que anh em ạ là tôi lấy trước để đép cái rau quái Bởi vì nhìn thế này thôi chứ hơi mỏng Hơi mỏng anh em ạ Ơ kìa chửi cái gì kìa Chưa gì Phạm Hiếu đã chửi lúp lúp cái gì nhở <laughs> À tôi hiểu rồi Cái thằng Phạm Hiếu nó mất chuối anh em ạ à. Mất chuối Khổ bị phá chuối Bị thằng thằng Lico kia kìa Cái thằng Lico kia phá chuối Hiểu rồi hiểu rồi Đấy đằng nào thì, thì cũng bị phá thôi Còn tôi thì cũng đang có chuối mà Đằng nào nó cũng phá thôi anh em ạ à. Đằng nào cũng bị phá thôi Thôi kệ thôi ừ. Rao này tôi cũng chả việc gì và tôi phải bỏ bài ra làm gì cả anh em ạ Rao này gặp cái thằng Lico mà Chưa gặp Đấy rao này gặp rồi Rao này gặp cái thằng Lico Mà thằng Lico thì nó sẽ bỏ cớ ra nó phá chuỗi thôi Tôi đang có chuỗi mà Nó đã phá nó phá cả hai chứ Đéo này nó phá một thẳng Đúng không anh em Thế thôi được rồi thì thì cứ bỏ bài vào đấm cho nó đau thôi anh em <laughs> Có gì đâu Tôi thì tôi xác định là tôi mất chuỗi mà Tôi xác định là rao này là thế nào rồi cũng sẽ mất chuỗi thôi nhưng không sao 50 tiền là được rồi anh em đấy có 50 tiền là bắt đầu là, áp dần lên giao sau là 50 tiền rồi ok chơi cái bộ này nói chung là phải kiểm soát cái lượng tiền nó phải ok đấy anh em ạ chứ còn cũng dễ toang lắm bởi vì nên nhớ là những cái bộ ấy mà nó chơi vào nó rơi vào tầm của co ba sao ấy ba tiền ấy đấy thì nó tốn rất nhiều tiền để roll phải lên được ba sao thì mới ok cơ đấy mà tiền roll ấy thì nó cũng chỉ chơi được ở level 8, level 9 thôi chứ còn không thể là mà dí cấp được như có những cái bộ mà nó chỉ cần co lên hai sao xong nó dí cấp thì nó chơi rất dễ à, tiền thì nó cũng chỉ gọi là kiểm soát nó vừa vừa thôi chứ còn những cái trận đấu mà chúng ta phải chơi những cái đội hình mà nói chung là nó rơi vào tầm full 3 sao mới chơi được ấy thì rõ ràng là cái lượng tiền nó phải rất lớn thế là bây giờ là trong cái quá trình mà tiết kiệm anh em ạ chưa làm gì được cái giai đoạn bùng nổ nó ở phía sau <clears throat> Cái gì cơ? Úi hồi cay à. I will give you top 8. À thế à. <laughs> ok. Kinh đấy. Nhìn là biết là có vẻ như là cũng có cơ sở đấy, cũng trình độ cũng phải cao như nào thì mới dám nói như thế chứ nhỉ anh em nhỉ. Phạm Hiếu có vẻ ghê, ngoài có vẻ căng đấy. Giống như kiểu mày làm gì tao, tao sẽ đóng hò mày. <laughs> Ủa, thằng này dám pha chuỗi của tao à Được, xác định đóng hỏng luôn Ok, ok <clears throat> Và tôi tôi cũng không có gây thù chu án gì với ai cả Tôi trong trận đấu này tôi không có pha chuỗi của ai hết Đấy, mình cứ gọi là mình cứ vào mình chơi bình thường thôi Đấy <clears throat> Rồi Lico ấy chơi uh, Glacier cũng Glacier luôn anh em ạ Glacier kết hợp với cả cả, cả 6 Kepland trong khi đấy thì Phạm Hiếu chơi cờ lai Thì thôi tôi đánh giá là Nếu mà chơi cờ lai thì Cũng mạnh đấy Cờ lai vừa được bắp xong Để xem là như nào đấy, Anh em thấy là sẽ có rất nhiều người chơi cờ lai Bởi vì hôm nay bộ cờ lai nó được bắp mà Nó được bắp cái sức mạnh là nó lại tăng lên 75% giáp rồi 75% cộng giáp là nó trâu lắm đấy nhá Ngày trước là nó đã phải giảm xuống còn 60% đấy Tức là nó giảm đi tận 15% mà nó vẫn có người chơi cơ Nhưng bây giờ thì nó lại bắp lại Chứng tỏ là rất ưu ái dành cho bộ Glide Đấy, good luck have fun luôn kìa <laughs> Đây là một cái lời thách thức tới vị trí của Lico gửi đến Phạm Hiếu Không biết là làm ăn nào nhưng mà cái tầm này thì Phạm Hiếu vẫn đang tiền nhiều hơn, level cao hơn Đấy nhưng mà máu thì ít hơn nhá, máu thì 53 với cả 67 thì thực ra ở cái giai đoạn giữa game này nó cũng nó cũng không có khoảng cách nó cũng không xa lắm đâu. Nó cũng không sao làm đâu anh em ạ Đấy mà không hiểu sao tôi vẫn đang 81 máu Giữ máu tốt phết nhở Công nhận bọn assassin này giữ máu tốt thật Ok, đấy assassin cứ vào phát là nó lướt được vào cái con đằng sau là giết được một con đã. Đấy là có thể là sẽ giết được tới hai con. Nhớ rồi, mỗi round chỉ cần giảm khoảng 3 máu thôi. 10 round là 30 máu rồi anh em. Đầy rồi. Ui ôi. Thế này thì chắc là tôi nghĩ là sẽ phải xây dựng từ Glacier luôn anh em ạ Chứ còn 9 Assassin gì nữa đâu Nếu mà xây dựng Assassin ấy thì chúng ta roll ở 7 Nhưng nhưng mà nếu mà nó ra Glacier như này ấy, tôi nghĩ là kẹp 4, à, 4, 4 Glacier xong rồi kẹp 3 Assassin vào Cũng đánh ở level 7 luôn Được không? Thì không phải chơi fake nữa mà chúng ta sẽ roll để ổn định cái đội hình kiếm cái bọn Glacier lên 3 sao luôn anh em ạ Tôi thấy như thế nó cũng rất là ok với tình trạng giữ máu như này tí nữa ra Fortuner theo lơ kẹp 4 Glacier 3 Assassin vẫn ok Nhá anh em nhá Chứ còn nếu mà chơi theo kiểu level 7 roll uh, Roll Glacier lên 3 sao ấy Thì nó bị một cái là nó chơi phách thôi chứ nó không chơi được hàng riu. Tức là như tôi là nói vừa nãy là tức là nó sẽ không kẹp được mấy cái hệ như hệ Warlock vào Hay là mấy cái cọc kia các thứ gót kia các thứ để vào để counter nhá em nhá chơi thế thì nó hơi ao beta à, tôi chơi theo cái kiểu của meta mới đi đây này anh em này đúng không chơi luôn đi chứ đúng không bây giờ mà lên ở berserker 2 mà chúng ta lại lại lại chơi ờ, run pa 3 thì nó lại còn lâu rồi mới chơi được anh em ạ rồi chơi luôn này ok còn pa thì bây giờ là vẫn một con con ốc vẫn một con anh em ạ nên là bây giờ nó ra glacier thì chắc là tận dụng tí thôi nhá Bây giờ là ba assassin vào giữ máu là được rồi Bay đằng sau gắt chết một con Đấy Việc còn lại để berserker Ok Rồi nói chung là Tầm này thì cũng vẫn gọi là ổn Máu thì còn 75 máu nữa đúng không Tôi sẽ giới hạn ở cái mức mà chúng ta cần phải xả tiền là 50 máu anh em nhé Chắc là đến khoảng 50 máu sẽ xả tiền mạnh để kiếm PA còn nếu mà nó chưa tụt đến cái mức đấy thì vẫn cứ bình tĩnh đó trận này có cả exit ok cũng là một trong những cái bọn nó khá là nguy hiểm đấy ở giai đoạn late game đấy giết một con nữa hay quá được ok ok hay quá giết một con nữa u được quá nhở giết một con nữa được không giết một con nữa <laughs> thế thì hơi tham nhưng mà thế là quá tốt rồi anh em mất có hai máu thôi được quá nhở rồi Ổn rồi anh em ạ Đấy, ở level 7 là kẹp 4 Glacier được Nhưng mà thiếu một con Vẫn thiếu một con Glacier Đấy, bây giờ bây giờ là, là là phải lên 8 để kẹp cái con giạt vào thì chúng ta có 4 Glacier Nhưng mà nếu mà nó ra Glacier thì vẫn chơi hàng riu thì vẫn ngon hơn Đấy, tôi kẹp thêm con Fortuner theo lơ Nó ra thì kẹp vào Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có những cái combo giữa cái con Grimchok và con con con ờ, Soundbreaker cũng giảm được khá khá máu anh em ạ. Rồi. Ui không combo được rồi. Giết được một con không? Cố lên nào. Ui hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Đấy, giết thêm con nữa thôi. Rồi, hay. Con nữa được không? Ui được luôn. Berserker được quá em ơi. Hay quá nhờ. Con nữa được không? Con nữa, con nữa. <laughs> không được. Không sao, không sao, không sao à, Phạm Hiếu xả hết tiền rồi Ok, mất 7 máu cơ à Tôi cũng không nghĩ là mất 7 máu là vừa rồi đâu Nhưng mà không sao, vẫn được anh em ạ à. Vẫn còn 66 máu, thế là ok rồi Rồi Cho thêm một con Grim nữa vào để kiếm cái combo Nói chung là combo đẹp giữa Grim với cả con Soundbreaker nó sẽ giảm được khá khá máu đấy Đấy, ngoài ra ở đây còn có cả combo giữa con con Deflector nữa với cả con Grim nữa anh em ạ <coughs> rồi đấy trận này thực ra là bây giờ nó chỉ cần ra cái con con con sao đi vô ấy là tôi có thể chơi 6 glacier fake được luôn và co ở đây thì chắc là chơi co là con berserker luôn chơi berserker đã Rồi, rất ok chứ thắng rồi này giữ máu luôn 66 máu ok ok ổn anh em ơi thôi mấy con này không cần đây rồi bốn glacier dồn tiếp chưa chưa ra sao đi vô được rồi ok à đây rồi con giữ máu ok có fortuner theo lơ đủ 6 con rồi anh em 6 glacier rồi đây ok thế là bây giờ chỉ đợi pa lên hai sao thôi rồi ổn Max Celezy ở giai đoạn này là giữ máu tốt Có Fortuner Teller kẹp vào giữ máu được anh em ạ Rồi Nếu mà chơi kiểu dạng fake ba con ấy là chúng ta sẽ không chơi được kiểu này đâu Không giữ máu đâu Nhá Chơi cái này cho nó giữ máu anh em ạ Rồi thằng Nico này chơi gì đấy Glacier kết hợp với cả đỏ anh em ạ đấy, Không biết là ông nào ra đi trước à, Cảm giác như là hai ông này cũng không có khá hơn nhau là bao nhiêu đâu <laughs> trông khéo lắm bộ này chắc là phải phải hạ máu xuống còn khoảng chục máu thôi thì comeback là vừa chứ còn để máu nhiều thì cũng chưa chắc đã ngon đâu để máu ít xuống máu thấp thôi xong rồi comeback berserker thôi berserker không nuôi đâu chuyện này dành tiền nuôi con sắt đao anh em ạ Sắt đao cái healer ưu tiên nó cũng 3 tiền mà Mà bây giờ mà bỏ 3 tiền ra mua Berserker ấy thì thì, thì thì tốn lắm Thôi bỏ nhá anh em nhá, không chơi Berserker chắc gì lên được 3 sao Mà trong khi đấy thì tốn quá nhiều tiền Cái trận đấu này ấy, trong cái đội hình này chắc là tôi nuôi ờ, Deflector và con rơi lên 3 sao nữa đấy, Rơi 3 sao, Deflector 3 sao còn lại 2 sao thôi Đấy, Shadow Killer thì kẹp là đương nhiên là 3 sao rồi Ok Thực ra cái tầm này sát đao cứu lơ đấm nó cũng không khỏe lắm đâu anh em ạ Nó cũng chưa khỏe đâu Tôi nhìn thấy nó có vẻ là hơi yếu đấy Có cướp điên này Chưa có chém lan Lấy được cái cướp điên thôi nhưng mà không có chém lan à sát đao cứu lơ tôi nghĩ là phải lên 3 sao thì thì, thì mới mới cho cho chơi được chứ còn tầm này có vẻ như là cũng hơi đuối. Ghép được cái gì nữa Chưa ghép được cái gì cả anh em ạ Ghép được cái gậy hack Đấy gậy hack thì ờ, Để xem đã Bởi vì là cái gậy hack này nó lại liên quan đến cái chén thánh Bây giờ ghép ghép cái cái trượng phép này sớm thì thực ra là tí nữa mà chả may mà có 9 warrior ấy có thằng nào nó lại vui vui nó lại chuyển sang 9 warrior thì vẫn còn có cái hồi máu mà chơi bình tĩnh từ từ đã PH có vẻ không tin lắm nhở Dồn đồ cho chết đầu tiên Có lẽ là chưa lên 3 sao thì thì, thì vẫn chưa ổn Cái con PA này này nó, nó bay ra đằng sau một mình Cái đấy nó rất là nguy hiểm Rất dễ chết Đấy mà nếu mà dồn đồ cho nó thì lại, lại không có đồ để đấm nhau Ui trứng à. này Rồi Bốn con nữa Bom thôi nhá, không chơi Tí nữa tôi kẹp vào ở level 8, level 9 là chúng ta sẽ kẹp thêm một con Warlock nữa Để có hai Warlock và lên level 10 thì kẹp Dark Spirit là có bốn Warlock Đấy <laughs> Tiến trình của nó là như thế thôi Tiến trình của bộ này nó như thế thôi anh em ạ Con PA này tạm thời tôi cho ở ngoài đó, cho dự bị đi Về căn bản là cái con này nó chưa lên 3 sao thì chơi nó vẫn không tin lắm Nhá, đổi để cho Berserker đấm tín hơn Đấy, ờ, tôi cho combo hai hóa vịt vào, hóa gà vào. Tăng khống chế lên cho Berserker đấm anh em ạ. Rồi ok, ăn được thằng này không? Đấy, có rất nhiều hóa gà ở đây. Đấy, máu vẫn sau sau máu ổn rồi anh em. Thế này là khá ổn đấy. Rồi chúng ta luôn ở level 8 này thôi. Ủa <laughs> Không cần Mẹ cứ sáng sáng lên Cứ tưởng con gì Con này thì lại không cần Có tương lơ theo lơ này Dồn mạnh tí anh em nhá Dồn mạnh tí đi Ui ôi Không cần Mẹ. Cho con Drui đi nào Drui Đây rồi đây rồi đây rồi Ui Sợ nó sợ ok ok ôi chết rồi không kịp rồi không kịp mua con pa anh em ạ à. quả đấy mua pa đập trứng luôn nhưng mà tôi không sao bán con doctor đi bán doctor được Rao này thắng được không? Vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng, vẫn thắng Vẫn đủ thắng, vẫn đủ sức mạnh thắng Ok, mặc dù là con Berserker chết rồi Tôi đang có chuỗi này anh em này Ổn phết anh em ơi Ui lại ra Berserker này chơi không Saboser cơ nhiều quá nhờ anh em nhờ Thật Và tôi nuôi con này nó tốn tiền thật đấy Nhưng mà nó cứ cho ấy Kiểu tôi tôi, tôi thấy trận này có vẻ như là Nó khá là cho tôi nhiều con Berserker Nếu mà tính là hai con nhá Nếu mà vừa nãy tôi bỏ qua một con Cộng với một con mà tôi Đang có ở trong cái trận đấu này ấy Là tôi có quả trứng ở đây là tôi đập là Thực ra nó là hai con hai sao rồi đấy anh em là nó cũng căng đấy chứ nhở Ra nhiều phết à, Bây giờ nuôi con này mà chả may mà Nó lại chỉ ra có 6 con thôi Nó không ra nữa thì là cũng hơi toang Combo vừa rồi khá đẹp nha anh em nhá Khá đẹp hai lần hòa cóc anh em ạ Đối thủ không nhấc nổi tay lên luôn Ui quả trứng này Ôi Có khi Berserker cỡ 3 thật đấy anh em ạ Nhưng mà Berserker cỡ 3 thì thì, thì thì thì thì không chơi PA nữa à <laughs> PA bây giờ vẫn chưa lên được 3 Nhưng mà không sao trứng này chắc là tôi để dành cho con PA thôi Chứ còn đéo ai bảo là, là làm content nội dung ờ, chơi PA nhân vật chính kẹp cái 6 Glacier mà lại đi lập trứng cho con Berserker thì thôi, thôi, thôi, không nha anh em nhá bình tĩnh từ từ không nuôi con con berserker đâu tôi đã bỏ qua hai con rồi là anh em biết là tôi uh, có cái sự khẳng định nhá là tôi không chơi đấy, khẳng định luôn không chơi bỏ hẳn hai con luôn à, dù có cả trứng chiếc các thứ mà đấy xác định là không chơi berserker không nuôi nha anh em nhá để dành tiền nuôi con con sắt đào cứu lơ đang có chuỗi mới căng như vậy Tầm này vẫn khỏe anh em ạ Nhưng mà đồ ra khèo quá Vẫn không có đồ rồi May nó ra là cái cướp điên đấy Đồ toán ma lăng với cả bắn trưởng triệu phép thì nói làm gì Ít ra cũng phải cho cái món đồ nào đấy nó chấn phái cái bộ này một chút Thôi được rồi, ok, thế là cũng được Tí nữa kiếm cái hút máu nữa Anh em ạ Hút máu cuối, hút máu trừ giáp ấy Thì nó sẽ rất hay cái con ờ, PA nó chém nhanh Nó sẽ giết người nó gặt rất nhanh Ok thôi được rồi Round sau bắt đầu roll anh em ạ Tiền nhiều nhiều một chút Roll cho nó đã Thực ra là nó có cơ chế roll mà Đấy nếu mà anh em xem ở những cái clip Cách đây khoảng một tháng ấy tôi có chia sẻ về cơ chế roll ấy Là anh em nếu mà anh em có một cái lượng tiền lớn để anh em roll Thì anh em sẽ dễ là ra bài hơn Cái lý do tại làm sao Bởi vì là cái cơ chế ở trong game ấy đó là nếu mà anh em bỏ qua hai con À anh em bỏ qua một cái con bài trong vòng hai round Thì nó sẽ không hiện nữa nha anh em nhá Trong vòng hai round nó sẽ không hiện Đấy Ví dụ như là anh em ra Ở trong cái round này anh em ra con Berserker Thì hai round tiếp theo nó mới ra tiếp cái con Berserker Đấy anh em thấy là vừa đấy tôi có bỏ qua ở round 24 đúng không Thì round 25, 26 nó sẽ không ra Berserker nữa Và đến round 27 thì nó sẽ ra Berserker đấy nó tính là hai lần roll hoặc là hai round ừ. ui ơi anh em thấy không nghe đúng là cái người hiểu cơ chế nhưng mà thôi được rồi đây nó là cái cú nó gọi gọi là mày phải chơi tao anh em thấy không <laughs> mày phải chơi tao và tôi đã mua cái con này là y như rằng là tôi roll là nó ra tiếp anh em thấy không cơ chế game hiểu do cơ chế game là roll nó rất sướng ok đấy anh em thấy không thế là này thế này là thế nào Thế này có nghĩa là mày chơi tao đi <laughs> Ok tao chơi mày Ok ok thế này con này Con này không phải đập trứng anh em nhá Con này tôi nghĩ là cái bài này này Nó ra là nó đấm vào mặt tôi là nó thẳng đấm thẳng cái con Berserker này vào mặt tôi rồi Đấy Game này là nó chơi tôi không phải tôi chơi game đâu Nhá anh em nhá khẳng định luôn với anh em là cái con này Tí nữa là nó cứ thế nó lao vào mặt tôi thôi Đấy Như thế này là có dấu hiệu rồi Mua là nó sẽ ra nha anh em nhá Còn anh em không mua thì hai round sau nó mới ra Đấy và đây nó là cái dấu hiệu <laughs> Phạm Hiếu gặp Phạm Hiếu Cắt chuỗi được không? Hai Berserker cắt nổi chuỗi không? cùng Combo đẹp phát Úi dồi hóa cóc toàn bộ đội hình Hay quá Rồi rồi được quá bạn ơi Xin nhá Hay Được quá nhờ Hay quá Vớ vẩn Phạm Hiếu lại đi trước ấy chứ Rồi có dấu hiệu Berserker anh em ơi Ok mua hết Mua hết mua hết mua hết mua hết Mua hết, mua hết. Ui rồi ôi anh em thấy chưa Tôi nói có sai đâu Đã có dấu hiệu mà anh em tận dụng được Ơ được được được được được được Một con PA nữa Một con PA nữa thôi Một con PA nữa thôi Một con PA nữa thôi Được rồi được rồi ok rồi anh em ơi Đấy rồi Một con PA nữa Hay quá Đấy rồi Thôi được rồi từ đã từ từ đã phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ok berserker <clears throat> ba gánh được rồi anh em ơi máu giữ rất tốt nha anh em nhá máu vẫn còn đang còn 64 máu từ rất lâu rồi sáu máu xuống 64 từ rất lâu rồi đấy đó trận này có gót đỏ ok nó đang chơi gót đỏ gót đỏ cá lông à gót đỏ cá lông nhưng mà cái bộ gót ấy bây giờ nó yếu rồi anh em ơi bộ gót nó yếu vãi đái luôn vừa giảm cooldown mà bây giờ ai chơi gót nữa <laughs> ui rồi đây rồi pa đây rồi ba quả trứng với cả ba pa này ôi rồi thế lên được ba sao rồi à rồi ơi <laughs> được quá nhờ anh em nhở ui rồi lên luôn chưa còn gì nữa thôi được rồi đồ cầm về đi bạn ơi cầm lấy bạn ơi biểu diễn thế nào về <laughs> lên được rồi anh em ơi xem nào để xem là cái con pa này nó có vẻ là, là là máy gặt không nhá anh em nhá xem phải máy gặt không nào máy gặt thế hệ mới à <laughs> con này thì nó không phải là máy gặt đâu những cái cú chém của pa ấy, bởi vì nó kèm theo crit ý nên là nó sẽ rất là dứt khoát nha anh em nhá nó chặt phát nào nó ra phát đấy là có đứa là lên bảng điểm số luôn đấy chứ nó không như là là là, là cái những cái cú chém của cái con uh, Velomancer mà tôi đã từng chơi ở trong cái bộ 6 Glacier đâu. Rồi xem nào. Ây da. Ây da. Cẳng ấy. Ui nhìn nó chặt cái con con con ngựa ba sao kìa. Phạm Hiếu quả này đi sớm rồi. Quá đen cho Phạm Hiếu gặp tôi. Vừa nãy hình như là có có có có có, định là cho cái thằng phá chuỗi <laughs> top 8 ờ, nhưng mà tôi nghĩ là khó làm được cái điều đấy thôi. <laughs> Ôi kiểu gì rồi cũng sẽ bị khịa, kiểu gì rồi sẽ cũng bị coi như là khịa thôi. Gáy sớm là ăn gì rồi? <laughs> ăn gì nhỉ? Khổ. Đấy, tôi nghĩ là bây giờ là cũng là đang phải thở oxy rồi đấy, cũng đang khá là hồi hộp. <laughs> trong cái tầm một máu đấy kia thì, thì đỡ thế nào được gặp tôi là đi thôi chắc chắn gặp tôi anh em nhìn cái con ngựa ba sao ấy anh em hãy nhìn cái con ngựa ba sao rồi rồi nhá anh em nhá hãy xem con ngựa ba sao full đồ mà con pa nó chém cho ba phát lên bảng đấy là còn chưa có crit chứ có crit thì chắc là sát đao killer một hit là tiện thôi khỏe lắm anh em ơi Ui rồi tôi đã bảo rồi nó, nó đây nó là có phải gọi là là, là đao phủ chặt đầu ấy chặt phát nào là, là, là, là chất phát đấy luôn không nói nhiều ghép được cái chén thánh ok ghép được chén thánh được ghép chén thánh được ghép chén thánh được ghép chén thánh được rồi lấy chén thánh thôi Lấy hút máu, thêm đồ hút máu càng tốt anh em Con này nó hút máu nó bất tử đấy Những cái cú chém của nó hồi máu cực kỳ nhanh Nha anh em nhá Còn cái tầm này lên 9 thôi Lên 9 kẹp lóc vào là xong Đấy Xong rồi lên 10 luôn nha anh em nhá Lên 3 sao rồi, co hai con co lên 3 sao rồi thì roll làm cái gì nữa Còn cái con rơi và con con ờ, con doctor thì thôi nó tự lên anh em ạ Tí nữa nó tự ra mà nó không ra thì cũng chả sao bởi vì cái con đấy thực ra thì ừ, Nó cũng chả có cái tác dụng gì Ngoài cái tác dụng là tung ra cái skill Tôi nói thật Cái con này nó vào trong đội hình nó cũng chả có gây ra đâu Rồi Xem cửa lai trông PA nó gặp cho chém cũng hai phát gì còn nghe em Không nói nhiều Ui giời Chồng Càng không anh em Càng <laughs> Càng thật Đấy thế thôi mà cái con rơi nhá Lên 9 mà nó tự ra này anh em này Đấy không phải roll tự ra này Ui Phạm Hiếu vừa cắt chuỗi kìa Cũng căng phết nhờ Một máu lật kèo à Ghê Có bờ linh này hay quá Rồi Combo này thì nó sẽ chuẩn hơn Về cú combo như bây giờ là nó sẽ rất chuẩn đấy Úi rồi chưa gì đã khịa kìa <laughs> Ờ. Rồi yên tâm Phạm Hiếu vừa cắt chuối vẫn ổn Vẫn ổn vẫn ổn vẫn ổn Ok cho đến khi gặp tôi <laughs> Bây giờ có người chết là gặp lại đó là cái cái câu chuyện đó, nó rất là ok nhá Sẽ gặp lại à, You lost me à? à You lost me à, à Ok Ok ok <laughs> Thôi thì cứ kệ các bạn thôi Chứ cái tầm tôi vô địch rồi anh em Tầm này thằng nào đen gặp tôi thì chết thôi Ơ cái con PA của tôi đâu nhở Ơ Con PA của tôi đâu rồi Ui ôi Mẹ ơi chín assassin nó đấm chết tôi à Vẫn đéo đấm được cái bọn chín assassin Nó không hiểu PA đâu ạ à. Thôi tách đội hình ra cái nhở Vãi đái thật cái con con con con con con gấu nó, nó xuống nó làm cho một đường chết mẹ hết tụm lại chết rồi không được không được phải tách ra anh em ạ Không hiểu Suýt nữa thì có chuỗi đấy Ôi rồi Tách ra này là cũng yên tâm Gặp bọn assassin thì không bị con gấu nó dồn đam Ok Rồi chuẩn bị lên 50 tiền sau đấy Chắc là roll mấy cái nhỉ Bao giờ ra được con đát thì mới lên 10 anh em ạ Chứ còn Chắc là tôi ở 9 tôi roll lốt cái con con con Doctor lên 3 sao và con rơi lên 3 sao ở level 9 đã anh em ạ. Tôi nghĩ thế chứ còn bây giờ tầm này cũng chưa cần phải lên 10 kẹp Warlock vội đâu, chưa cần vội. Ai à Phạm Hiếu căng đấy, ba con 3 sao rồi. ba con co lên 3 sao rồi kìa. Live Blitz Live uh, ờ, con con con uh, ờ, Avenzo Clive và con heo Clive lên được 3 sao. Ok. Ok, để xem là ba con 3 sao đầu với cả hai con ba sao xem là con nào mạnh hơn nhá vào đây xem nào vào đây ui gặp luôn đấy ai sẽ là cái người chiến thắng ai sẽ là người chiến thắng trời ơi gặp nhét nhàn hai con ba sao chết rồi không có cửa ui ui mềm lắm ui tôi đi rồi <laughs> thế nào rồi cũng sẽ bị cái thằng Lico cái thanh niên Lico ờ, chửi khổ đấy cứ, cứ gắt sớm làm cái gì từ từ kinh nghiệm của tôi ấy là cứ vào thằng nào chửi tôi thì cứ từ từ đấm nó đi đã rồi đã nói <laughs> thường thì tôi cũng chả nói gì đấy, tôi nói trong video nhiều người nghe thấy chứ còn nói trong clip thì cũng chỉ có đấy chỉ còn những cái thằng còn lại xem thôi mà bây giờ nếu mà nó chính ra nói chỉ còn có bốn thằng nghe thấy đấy nhưng mà tôi thường là tôi sẽ có cái kiểu là tôi nói ở trong clip để cho như là 7.000 đến 8.000 anh em <laughs> Đấy, thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi Tôi có hay kiểu thế ờ, Làm sao mà check của tôi đây Ai bỏ gáy làm gì Nhở anh em nhở <laughs> Cứ vào gáy, còn có ông vừa gáy vừa chửi Dã man thật sự Thế thôi, tôi, nhẹ nhàng, rồi tôi đấm đi Rồi tôi bắt đầu, tôi, tôi, tôi up clip lên Rồi tôi có gì nói nói trong clip chín assassin úi rồi máy gặt anh em ơi chín assassin bây giờ cũng đéo đấm được rồi hay quá à, vừa lóc à lên 10 luôn nhỉ thực ra vẫn buôn rôn anh em ạ ui có chém lan hai luôn này tuyệt vời anh em ơi trần phái đấy rồi ôi ôi mãi lết game mới có cái chém lan ạ đấy nhưng mà có chém lan rồi thì nó lại tuyệt vời luôn <laughs> Tuyệt vời anh em ơi Hay quá Đồ cuối game nó lại ngon Đồ đầu game nó hơi khèo một tí Nhưng mà cuối game thế này là ngon rồi đấy Thế này là tuyệt vời rồi Rồi Thậm chí là tôi ghép được cái búa xét nhá Nếu mà bỏ ra ghép cái búa xét cũng, cũng được Ghép thêm cái búa xét Tăng tốc đánh Đầu game stick stack nhanh hơn Ok, đối thủ dồn đồ cho cho con con Light Blade Light, Live Blade Line là bây giờ vẫn chưa lên được 3 sao thì cũng ok. Rồi, hút máu trừ giáp đương nhiên rồi. Sẽ là cái hút máu trừ giáp anh em nhá. Món đồ này chân phái rồi, hút máu, phải có hút máu trừ giáp anh em ạ. Bú xét luôn rồi thôi dồn cái búa xét cho con con bơ con con con con uh, ờ, sắt đạp cứu lơ đấy xong rồi nhá rồi chúng ta sẽ roll tiếp rồi kiếm cái con uh, doctor đã trời ơi, hay quá nhở trứng này nhưng mà trứng này để dành cho dark spirit từ từ anh em ạ từ từ Rồi, like blitz like lên ba rồi đúng không? ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không không ăn thua nghe nói cửa lai vừa được bắp giáp cứng phết <laughs> cứng phết nhưng mà chưa là cái gì so với cả sức mạnh của sát đàm killer của tôi lại trứng à một con nữa ra đi khô máu nhá khô máu ra dồn tiếp nữa cái nữa ra dạ. Con mẹ mày ra không Hay quá Rơi lên rồi Còn một con Còn một con thôi anh em ơi Còn một con thôi Nhưng mà vẫn cố gắng chơi ở chín. Thực ra cái đội hình này chơi ở chín là nó mạnh rồi Chả cần lên 10 Lên 10 kẹp thêm con đát thôi mà Con đát ra giờ con đát bốn thì nó không quá anh em ơi Gặt Nhanh quá anh em ạ Vốn những cái cú chém của nó đã crit rồi đã mạnh rồi ấy Đây là lại còn chém nhanh nữa Ui đây rồi đát rồi Một con doctor nữa thôi Luôn nốt à Dạ Đây rồi anh em ơi Full đội hình rồi Rồi bây giờ Lên 10 Rồi Chưa đủ tiền lên 10 Rao sau Một rao nữa đủ tiền lên 10 Có khi là kết thúc trận đấu ra 39 ấy không đến ra 40 đâu Round này là tôi gặp là là một thằng với một thằng là gặp bản sao của thằng còn lại Vậy round sau là nó sẽ gặp là tôi và một cái bản sao của tôi Ok Đấy không gặp assassin này phi ở đấy Khỏe chưa Rồi kết thúc của round 39 anh em ạ Lên 10 kẹp Dark Spirit 4 Warlock kết hợp với cả 6 Glacier PA làm co Round này là cặp cả hai thằng cái bóng của tôi là sẽ gặp một thằng và tôi sẽ gặp một cái thằng còn lại ok thôi bây giờ nó cũng chỉ là thủ tục thôi mà roll nốt con nát spirit hai thế thôi anh em ạ à, trận đấu kết thúc rồi tầm này thằng nào ăn được đâu đây là gọi là tối thượng rồi bộ này tối thượng đồ anh em thấy có cái chém lan không chấn phái rồi cướp điên chém lan hai món cái chấn phái trong bộ này xong rồi anh em ạ không có thằng nào ăn được tôi đâu Assassin thì quá mỏng để ăn được Assassin gạt mấy cái chết rồi Đấy ui gặp Assassin ra cuối này Còn cáo rồi, cáo chưa kịp lăn luôn anh em ạ à. Cáo chưa kịp lăn Gấu đâu Gấu bay màu từ bao giờ rồi Trời <laughs> ơi Anh em thấy nhẹ nhàng Một phát double kill luôn <laughs> Quá đơn giản Bộ lái mạnh phết nhỉ anh em nhỉ Đấy nhưng mà tôi khuyên anh em đừng chơi Anh em đừng chơi cái bộ này nhá bởi vì cái bộ này mà chơi vào thì nó, nó kiểu nó bị nghiền ấy nó bị nghiện luôn ấy chứ không phải nghiền nữa rồi đấy chơi nhìn nó sướng nó đã lắm anh em ạ nhớ anh em nhớ lên anh em đừng chơi đừng chơi không ngày mai trong rank nó nhiều người chơi nó nhiều người chơi lắm anh em ơi thế nhá anh em nhá rồi và đây là là cái món quà mà tôi gửi đến anh em đặng minh trung và hy vọng anh em đặng minh trung sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ tôi ủng hộ kênh như thời điểm hiện tại nhé anh em nhé Cảm ơn anh em rất nhiều Nếu anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem một cái line up đang hot ở trong cái thời điểm hiện tại Có